của tháng 3 đúng chưa với cặp song thủ lô tô đó là 08 và 80 và lô tô 08 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay nó nổ chúng ta ở giải 6.2 tuyệt vời chưa ngày hôm nay lô tô 08 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta ngày đầu tiên rồi và chúng ta sẽ không phải mất tiền trong ngày thứ hai nữa và ngày hôm nay thì thật sự mà để nói thì là ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời là một ngày đẳng cấp trên một miền tổ quốc đúng chưa thật sự mình nói thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đại thắng nối cầu an thông tiếp diện cũng như toàn mặt trận của ngày hôm nay ok chưa ở trên zalo của ngày hôm nay cũng vậy thôi chúng ta đại thắng thành công trên zalo ngày hôm nay rồi thật sự để nói ngày hôm nay chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay ở trên zalo chúng ta chiến thắng được uh, lô tô đại thắng trong ngày hôm nay và cũng như là uh, cầu xiên 2 và cũng như là cầu uh, cầu đề 10 số trong ngày hôm nay mọi người nhé thật sự phải nói là ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời là một ngày đẳng cấp một ngày tưng bừng đại thắng đến tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta rồi đúng chưa đấy thì ờ, mong rằng tất cả anh chị em chúng ta sẽ tưng bừng rực lửa với những dòng chữ như thế này mọi người nhé ngày 1 ngày 2 như thế này ok chưa rất là tuyệt vời Đấy, không có cái chữ à, không có cái dòng chữ xịt ở đây mọi người nhé mong rằng là tất cả anh chị em chúng ta sẽ may mắn tưng bừng rực lửa ở trên video này ok chưa và mong rằng là tất cả anh chị em chúng ta đừng quên để lại cho video của chúng ta một lượt like video một lượt đăng ký kênh một lượt comment một lượt bình luận ở trên chân video mọi người nhé để gì ạ à? để tạo động lực cho kênh và tạo cái tương tác cho kênh của chúng ta ngày càng phát triển và ngày càng đi lên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 những đường cầu những con số ở trên video này là lô hai số tham khảo khung hai ngày để cho nên anh chị em chúng ta lưu ý và cân nhắc là như vậy còn anh chị em là chúng ta cần bạch thủ lô một số để chơi trong ngày thì anh chị em chúng ta hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi tư vấn và chốt số với những con số tâm đắc được chúng tôi sàng lọc được chúng tôi kết nối cũng như là kết hợp rất là nhiều đường cầu để chúng ta à, sàng lọc ra được một con số để chúng ta à, thành công hơn ở trên cái à, diện đàn Zalo mọi người nhé ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đại thắng đến tất cả anh chị em chúng ta rồi thì thật sự mà để nói thì ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời và chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô gì chú bác chúng ta luôn đấy còn ở trên video thì ngày hôm nay chúng ta cặp song thủ lô tô 08 80 và ngày hôm nay lô tô 08 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta này đúng chưa về đường cầu vào ngày mai á ngày mai là ngày 07 đúng chưa ngày mùng 07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 ok nhá. còn là anh chị em chúng ta cần số chuẩn đoán vip cần những con số cảm giác an toàn cần những con số tỷ lệ cao cần những con số đẳng cấp nhất được sàng lọc tâm đắc nhất thì anh chị em chúng này liên hệ với chúng tôi ok chưa rồi ok anh chị em nào chúng ta đã và đã đồng hành cùng kênh rồi thì à, chúng ta đừng quên để lại cho video của chúng ta một lượt like video một lượt đăng ký kênh một lượt comment và chúng tôi cũng như là chúng tôi mong muốn rằng là tất cả anh chị em chúng ta cố gắng xem hết video chúng ta đừng tời đừng tua giây phút nào mọi người nhé bởi vì là chúng tôi tóm tắt ngắn gọn như thế này thôi cho nên anh chị em chúng ta cố gắng xem hết video để uh, chúng tôi khẳng định rằng là ngày mai nhưng uh, nhưng đừng có phải nổ ngày mai thì chúng tôi đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em nhất rồi cho nên anh chị em trước này cố gắng đấy, liên hệ với chúng tôi đấy. bởi vì là mỗi ngày chúng ta bỏ rất là rất là nhiều tiền rồi Đấy, bỏ một cái chúng ta bỏ ra rất là nhiều tiền để chúng ta chơi những con số như thế này rồi thì không có cái cớ gì để chúng ta liên hệ với chúng tôi và để chúng tôi tư vấn và chốt số những con số tâm đắc để anh chị em chúng ta thành công hơn Đấy, còn chúng ta không nên lợi dụng những con số như thế này à, trên video này bất kỳ các video khác bất kỳ các kênh khác mọi người nhé anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy ngày thắng ngày thua lô đề là như vậy còn ở trên Zalo được chúng tôi tư tâm đắc tư vấn và chúng tôi nghiên cứu để phân tích ra những đường cầu ờ, kết hợp những đường cầu bóng âm bóng dương để chúng ta có thể thành công hơn đúng chưa cho nên anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy rồi ok và sau khi nghiên cứu phân tích cò kèo thì chúng tôi tiếp tục đưa ra dự đoán tất cả anh chị em chúng ta. Chúng ta sẽ dự và cho tham khảo từ ngày 07 đến ngày 08 của tháng 3 năm 2023 với cặp song thủ lô tô đó là 13 và 31 mọi người nhé Ok chưa? Trên đây là cái cặp song thủ lô tô mới để anh chị em chúng ta có thể chơi trong công nghệ mới này. Anh chị em nào chúng ta kết cầu với cặp này thì chúng ta có thể nhỏ nhẹ đá đá bị hơi vào ngày mai chúng ta có thể chơi 5 điểm 10 điểm thôi. Còn anh chị em là chúng ta đang à, không kết không trùng thì chúng ta dừng lại mức độ tham khảo đúng chưa? Đấy, còn anh chị em là chúng ta đang xa bờ với cầu lần số đang thua than ở lần không biết lấy những con số chuẩn ở đâu để chơi anh chị em là chúng ta đang cần một những con số tâm đắc nhất cần những con số tỷ tiền cao ok chưa thì anh chị em chúng ta hãy nhanh tay liên hệ với zalo của chúng tôi mọi người nhé Đấy, ở trên zalo thì được chúng tôi à, làm việc bằng cái sự tâm đắc nhất bằng cái tâm bằng cái tầm Đấy, ăn chắc mặc bền và cũng như là à, chúng ta sẽ rực rỡ và sẽ may mắn đến tất cả anh chị em chúng ta luôn anh chị em chúng ta đặt niềm tin vào chúng tôi thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm với tất cả anh chị em chúng ta đó là